chồng không nhận vợ khi ra đường, nào ngờ một lần đến khách sạn năm sau, thấy vợ chủ trì bàn tiệc mới hí hửng ra chào thì bị cô vợ đáp trả một câu tan nát cõi lòng. Lấy vợ chưa từng học qua lớp 1, với Tiến đó là một điều sỉ nhục. Ngày xưa nếu không vì Liên đi làm nuôi Tiến học đại học thì có lẽ anh sẽ không lấy người vợ thấp học, nghèo hèn như Liên, nhưng giờ vập vào rồi thì đành chịu bỏ thì tội hai đứa con thơ, cũng chính vì điều đó, Tiến không bao giờ đi đâu cùng vợ. Nếu người quen có bắt gặp Tiến và vợ đi cùng nhau, thì anh lại trả lời một cách tàn nhẫn. Anh nghĩ sao người phụ nữ thất học, rẻ rách này là vợ em được chứ? Em và cô ta chỉ là người dưng, lỡ đụng vào nhau thì nói xin lỗi mấy câu xã giao thôi ấy mà. Vợ em á, hiện giờ cô ấy đang đi công tác nước ngoài, thằng phó phòng như em sao lại đi lấy vợ mù chữ chứ? Thế là hỏng hết danh dự gia tộc. Thế à, thấy cô này cứ nhìn theo cậu, tôi tưởng vợ cậu. Những lời nói đó của Tiến trước mặt người lạ và Liên khiến cô đau lòng vô cùng. Liên đã đôi lúc ức chế quá mà hỏi chồng. Tại sao anh không chịu thừa nhận em là vợ anh? Chúng ta là vợ chồng, sống với nhau gần chục năm nay, có với nhau hai mặt con rồi cơ mà. Vì sao ư, vì cô là đứa thất học, nghèo hèn và ngu si. Nói cô làm vợ tôi là một sự ô nhục. Tiến tát vợ một cái vào mặt. Khôn hồn thì câm miệng khi gặp người lạ, không đừng trách thằng này để con cô mồ côi đấy. Anh, anh chưa bao giờ coi em là vợ anh cả. Đúng, tôi chỉ coi cô là cái máy đẻ, ô xin mà thôi. Bực dọc sau mỗi lần cãi nhau với vợ, Tiến lại đi gái, thậm chí còn công khai để Liên biết. Nhìn thấy chồng như vậy, cô đau lòng lắm. Lấy một người chồng không tôn trọng, yêu thương vợ thì là nỗi bất hạnh lớn nhất của người phụ nữ. Thế nhưng sau lần phát hiện chồng đi gái, Liên lại tỉnh bơ lờ đi như không có chuyện gì. Cô để mặc chồng xúc phạm và không nhận mình là vợ khi ra đường cho đến một ngày. Hôm đó, sếp của Tiến tổ chức sinh nhật ở khách sạn năm sao sang chảnh. Lần đầu được đến nơi hội nhà giàu này Tiến khoái lắm, thế nhưng vừa ngó vào phòng VIP xem thì Tiến ớ người ngạc nhiên khi thấy Liên, vợ mình, đang chủ trì bữa tiệc toàn người giàu có, sang chảnh. Bữa nay vợ anh ăn vẫn đẹp quá, cứ như nhà tài phiệt đó. Nghĩ vợ trúng mánh, Tiến liền vào cúi chào và nhận là chồng Liên. Xin giới thiệu với mọi người, tôi là chồng của Liên. Câu nói đó của Tiến khiến ai nấy cũng ngạc nhiên mà nhìn theo, còn Liên thì mỉm cười hiền hậu bảo. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, chồng tôi chết cách đây chục năm rồi, trước đây anh ấy còn sống, anh ấy là người nhã nhặn, lịch sự, biết điều lắm, mời anh ra ngoài cho, đây là nơi tôi đại khách VIP. Liên, em nói gì thế? Anh là chồng em đây cơ mà, sao em lại có thể phủ nhận anh là chồng em được? Hay em sợ xấu mặt vì có thằng chồng không cùng đẳng cấp? Xin lỗi mọi người để tôi gọi bảo vệ 2 phút sau, Tiến được bảo vệ áp tải ra ngoài, không cho vào khách sạn nữa. Cách cú trở về nhà, đến mãi khuya muộn Liên mới về. Nhìn thấy Tiến, cô lờ đi thì anh gắt lên. Tại sao cô lại không thừa nhận tôi là chồng cô? Cô sao có thể ngồi vào vị trí hội nhà giàu đó được? Tôi chỉ đáp trả lại những gì anh đã làm cho tôi mà thôi. Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của tôi khi bị anh coi là người dưng ở ngoài đường rồi chứ thông báo cho anh một tin, từ ngày anh cặp bồ, tôi cũng có bồ rồi, anh ấy là đại gia và quan trọng hơn là yêu tôi, dám tuyên bố trước mọi người tôi là vợ anh ấy chứ không như anh. Đơn ly hôn tôi để sẵn trên bàn rồi đấy, hai đứa con tôi sẽ nuôi và sẽ không cần bất cứ tài sản gì, chào anh. Liên, cô dám ngoại tình. Tôi nói rồi, tôi chỉ đáp trả lại y như những gì anh đã làm với tôi mà thôi vợ kéo hai đứa con đi lên chiếc xe tiền tỷ đậu ở cổng mà Tiến hối hận vô cùng. Giờ anh mới hiểu được cảm giác của vợ khi mỗi lần anh lăng mạ, không thừa nhận cô ấy làm vợ. Đúng là chẳng dễ chịu chút nào, anh đã đánh mất người con gái vì anh, nuôi anh học đại học suốt 4 năm để anh có ngày hôm nay. Vậy mà chưa báo đáp vợ được một ngày thì anh đã tự tay đẩy vợ cho kẻ khác. Anh là thằng ngu, Tiến đã tự trách mình như thế.